Chào anh em, thì ờ, ngày hôm nay video này thì ờ, tôi sẽ giới thiệu cho anh em làm tay cái cho anh em ra sòng sới anh em đi ờ, chơi tài xỉu đánh tài xỉu, lắc tài xỉu bịp luôn luôn là có thêm cái độ tự tin ở trong người và cái bộ hột này nó hỗ trợ cho anh em 6 trăm tỷ lệ chiến thắng khi anh em sở hữu cái bộ hột này nó đi chơi ở sòng sới anh em nhé thì cái bộ hột này nó chính là cái bộ hột tài xỉu 2020 hoàn toàn là không tăng tích Đấy, bộ hột tài xỉu lắc theo ý muốn Đó, cái bộ hột tài xỉu hoàn toàn là không tăng tích gì cả anh em nhé thì anh em cũng yên tâm khi uh, sử dụng cái bộ uh, hột tài xỉu 2020 này anh em ra sòng sới anh em đi chơi mà anh em không phải lo ngại về bất cứ cái phần uh, ờ, tăng tích của cái bộ hột anh em nhé Đấy, tôi có thể bao cho anh em luôn là ăn thua trẻ hột Đấy, bao nhiêu tiền thì tôi cũng dám chơi nhá cứ đặt tiền xuống là chơi anh em nhé thì uh, cái bộ hột tài xỉu này khi anh em đi uh, lắc ở sòng sới ấy, thì ờ, cái bộ hột này khi chưa có cái cách lắc của bên cơ sở bên tôi thì anh em lắc cái bộ hột này thì ờ, nó mặc định nó đã đi đều cho anh em chén tài chén xỉu nó tỷ lệ của nó là chén tài chén xỉu anh em nhé và khi mà anh em mua và sở hữu bộ hột tài xỉu 2020 hoàn toàn là không tăng tích này thì uh, cơ sở bên tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách để cho anh em lắc được cái bộ hột tài xỉu này nó đi theo ý muốn anh em có thể lắc cái bộ hột này nó giữ tài giữ xỉu tùy theo ý của anh em anh em nhé Đấy, lên tài xuống xỉu Đấy. bộ hột này thì đi cực kỳ là khôn Đấy. nên là anh em tay con hoặc là thầy thợ rất là khó có thể đoán được cái ờ, hột này nó đi như thế nào và cái bộ hột tài xỉu 2020 hoàn toàn là không tăng tích thì ờ, đặc điểm của nó nữa là cái tỷ lệ của nó lên bão rất là cao anh em nhé Đó, khá là cao luôn đấy thì ờ, khi anh em mà lắc chuẩn lắc đều tay thì nó lên bão lên cặp rất là nhiều anh em nhé thì à, không làm mất nhiều thời gian của anh em nữa thì à, bây giờ tôi sẽ trước tiên thì tôi sẽ đi vào test cho anh em cái tăng tích của cái bộ hột tài xỉu 2020 này cho anh em cảm nhận xem là cái bộ hột này nó có tang hay là không anh em nhé Đó, tang tích là như thế nào ạ tang tích là ví dụ như thử nam châm hít thì là có tang em nhé Đó, đây bộ hột này hoàn toàn là không hít này Đó, nắp này nắp chợ nhé dán đề can camera thì hư rồi nhá anh em nhá đó nam châm thì không hít đó. bây giờ tôi sẽ dọi đèn cho anh em rất là trong đúng không anh em đẹp không tì vết luôn nước muối thì nổi đấy anh em xem bộ hột nổi này Đấy, không nghiêng không nặng bất cứ mặt nào cả anh em nhé nổi rất chi là đều Đấy. khi anh em vớt hột thì à, anh em muốn bảo quản cái bộ hột tài xỉu 2020 của anh em nó lúc nào cũng đạt chuẩn tỷ lệ thì anh em à, sẽ phải lau khô hoặc là anh em rửa bằng nước Đấy, rửa thật sạch lau thật sạch những cái kẽ hột mặt hột này đi để làm sao ạ để tránh tình trạng là nước muối ấy nó sẽ bám vào những cái mặt hột này đó nó sẽ làm cái mặt hột của anh em nó sẽ bị nặng đó, nhất là nặng tải đấy và cái bộ hột của anh em này thì nó sẽ giảm đi cái độ hiệu quả đấy, và cái tỷ lệ chuẩn xác khi anh em lắc cái bộ hột tài xỉu 2020 này đó em lau khô đấy. thì vừa rồi test cho anh em xem cái phần tăng tích của bộ tài xỉu rồi đúng không anh em thì à, bây giờ là lúc mà tôi sẽ đi vào test cho anh em xem cái độ hiệu quả cũng như là cái tỷ lệ của nó khi anh em lắc cái bộ này như thế nào đó, thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em là cái tỷ lệ đi đều của bộ hột tài xỉu này anh em nhé xỉu 1 2 4 đúng không ạ lên tài 556 đó lên cặp rất là nhiều anh em nhé xuống xỉu 126 đúng không anh em đó bộ hột đi cực kỳ là khôn anh em nhé bộ hột đi rất là đều tỷ lệ 5 à, năm chén tài chén xỉu Đấy. 356 à, lên tài đúng không anh em đó anh em thấy sao ạ mới chén à, tôi cho là chén thứ năm thứ sáu đi tôi cũng không đếm nữa đó nó đã lên bão nhất đúng không anh em đó thì anh em xem và để ý cái bộ hột này thì nó lên đôi lên cặp rất là nhiều anh em lắc chuẩn tay lắc đúng cái cách mà bên tôi à, đã hướng dẫn cho anh em ấy, thì à, lên bão rất là nhiều anh em nhé lên cặp lên đôi thì uh, bây giờ tôi sẽ test cho anh em cái lắc giữ tài giữ xỉu Đấy, lắc cái bộ hồn tài xỉu này nó theo ý muốn của tôi đó, lắc uh, giữ tài giữ xỉu bây giờ thì uh, tôi sẽ giữ luôn xỉu cho anh em nhé cách lắc hột tài xỉu mới nhất của bên cơ sở bên tôi và nó là hàng độc quyền của bên cơ sở bên tôi anh em nhé và cái bộ một tài xỉu 2020 này cũng là hàng độc quyền của bên cơ sở bên tôi đó anh em nào muốn ờ, sở hữu nó hay là muốn biết thêm thông tin chi tiết về cái bộ một tài xỉu 2020 này thì anh em hãy liên hệ trực tiếp để anh em ờ, tìm hiểu tham khảo kỹ hơn về cái bộ một tài xỉu này anh em nhé giữ luôn xỉu cho anh em này 224 đó lên cặp lên đôi rất là nhiều đúng không anh em 1 2 4 đó. tiếp tục vẫn là xỉu đi đúng một hột duy nhất đúng không ạ một hột đi cực kỳ khôn đúng không anh em đó, 116 đó, tiếp tục vẫn là xỉu tiếp đó, 133 tiếp tục lên cặp lên đôi rất nhiều anh em nhé chén này lên tài thì tôi sẽ giữ luôn tài cho anh em thêm vài chén nữa anh em nhé 552 đó anh em để ý hầu như là lúc nào có cặp có đôi để nó chờ lên bão anh em nhé đó giữ tài cho anh em 346 tiếp tục vẫn là tài này. đó chén thứ ba của giữ tài thì à, nó đã lên bão tứ đúng không anh em đó thì nãy giờ lắc cũng khoảng à, xương xương chục chén thì à, nó cũng đã tầm chục chén cho hơn là chục hơn chục chén đi thì nó cũng ra cho anh em hai chén bão đúng không ạ một chén bão nhất một chén bão tứ đúng không anh em đó lên đôi lên cặp rất là nhiều tiếp tục giữ tài tiếp cho anh em thêm một vài chén nữa anh em nhé 146 đó chén này coi như nó là chén phản thì chén này nó xuống xỉu rồi thì uh, tôi cảm nhận cái tay tôi lắc nó cái lực của nó chưa được chuẩn cho lắm thì uh, nó xuống xỉu thôi anh em nhé thì à, như cái chén như thế này thì à, nó quá là chuyện bình thường đi Đấy, nó không đáng à, kể đến thì coi như nó là chén phản Đấy, thì không thể nào cái bộ đồ chơi nào mà hoàn toàn chuẩn xác 100% được anh em nhé cái gì thì cũng có cái độ phản của nó thôi thì anh em ờ, xem video thì anh em cũng ờ, biết và cảm nhận cái bộ hột tài xỉu 2020 hoàn toàn là không tăng tích này cái bộ hột tài xỉu lắc theo ý muốn này nó hiệu quả và chuẩn xác như thế nào rồi đúng không anh em thì anh em nào muốn sở hữu cho mình cái bộ hột tài xỉu 2020 này để cho anh em ra sòng sới anh em đi chơi đó, ra các đấu trường lớn thì anh em hãy liên hệ với tôi theo số điện thoại ở trên màn hình Đấy. 0972 41 từ quý 4 để anh em được ờ, biết thêm thông tin chi tiết về cái bộ hột tài xỉu 2020 này Đấy thì ờ, video ngày hôm nay tôi ờ, làm đến đây là kết thúc thì anh em nào đang xem video ấy, hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ tôi để anh em xem được nhiều những cái video mới nhất chuyên về các dòng đồ chơi tài xỉu bịp Đấy. bên cơ sở bên tôi cung cấp cho anh em tất cả các loại đồ chơi chuyên về dòng bịp mới nhất 2020 mới nhất thị trường anh em nhé thì uh, video đến đây là kết thúc xin chào tạm biệt tất cả anh em chúc anh em đi chơi ở sòng sới luôn luôn may mắn anh em nhé